day to day. I see so many people falling down. I see so many hatred for the nation of freedom. So I call out the love of the humanity. The right for our people. Stop Asian hate. And we will do it together. Let's go, let's make it strong nothing wrong So here we are, we make a song We sing for human, they hate so long We sing for Asian, we risk it all xuống và đại dịch là bức tranh máu Vẫy đội quốc gia còn có xanh màu Tự do sắc tộc sao lại mù cầu đều là hiển nhiên sao lại mong có thế Nhiều tiền nhiều quyền thì nó mong có ghế Mà em quan tâm cho ai vàng để đóng thuế Nếu anh đảng là tự do thì cái cõi bóp thế tại dịch đập tới là điều không có ai muốn Mất đi người thân ai cũng có những nỗi buồn Nhưng không vì vậy mà nhân cách phải đi xuống quy chậm châu Á vì Trung sợ Chúng ta không khóc trước sự mang rợ Chúng ta sẽ cười trước sự ngây thơ Lại sẽ được trả từ người mang nợ Cho những con người đã và đang sợ Chúng ta không khóc trước sự mang rợ Chúng ta sẽ cười trước sự ngây thơ Lại sẽ được trả từ người mang nợ khắc nghiệt Tóc và màu da cũng là khác biệt Đi để đổi lấy được sự an yên Nhưng mà cái giá quá là đắt thiệt Nước mắt đang chảy người mẹ mong con Nhưng con xin lỗi con đã không còn Người Mỹ thượng đẳng là lùng đâm con Nói từ chinh son đã bị ăn đòn Tụi tôi mang tội của tụi mày thì sao Súng là ngòi bút là bị thị là dao Đứng trên tất cả mấy người như vậy là cao Để tất cả người đã và đang sợ Chúng ta không khóc trước sự mang rợ Chúng ta sẽ cười trước sự ngây thơ Lại sẽ được trả từ người mang nợ Cho những con người đã và đang sợ Chúng ta không khóc trước sự mang rợ Chúng ta sẽ cười trước sự ngây thơ Lại sẽ được trả từ người mang nợ